Vâng, xin chào các bạn, thì hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn một cái hộp mực Đây là hộp mực à, Thường người ta gọi là đó là CPU à, Đây là thiết bị chống Còn dưới này là trục cao su Còn thường cái hộp mực nhỏ thì nó có cái uh, trục từ nhưng đây thì là cái thiết bị của mình CPU của mình á, là nó sử dụng cái à, mực mực từ thì cái cái, cái trục từ này nó giống như là cục nam châm à, cái mực từ á, giống như cục nam châm thì nó hút vô nó hút vô và nó à, hút mực nó, nó đẩy lên cái cái cái, cái, trụ, cái thanh này và nó cho vô cái trống đây thì hôm nay thì mình tháo ra mình thay thay cái trống này thấy nó cũng mòn rồi rồi còn cái gạt trong này thì mình mình tháo này ra rồi mình cho các bạn xem thấy thấy cái gạt này còn có thể thấy cái gạt này là gạt mực hay là mực à, mực thải sẽ bị gạt vô đây và nó chuyển xuống dưới à, thanh này chuyển xuống và nó sử dụng lại mấy cái gạt cái mực mà còn sử dụng được còn bao nhiêu thì nó sẽ động đây thì qua thời gian thì chúng ta phải vệ sinh cái cái cái, cái, cái mực thải này đây mực nó sẽ cho vô đây thì đây thì là cái hộp uh, ờ, CPU à, hôm nay mình thay thay cái trống này một đầu nó hơi bị nhạt mà với lại nó hơi bị uh, xước mà thời gian thì sử dụng thì chúng ta lên thay sau khi thay rung xong chúng ta đi kiểm tra ok that one